ở đây có ai thằng nào được cho nó vô thôi con thứ ba chừng nào rồi hôm nay để con lúc này cái bộ giò của nó à. cái bộ giò của nó